Thank you. nào là yêu Thời gian chia tay cũng lâu rồi Anh nghĩ anh sẽ quên em được Thực ra anh đang dối mình Anh yêu để trốn một vào dòng sông dòng sông chảy xiết qua hết những nỗi buồn đêm khi đêm vào bằng thu chỉ là giây nên tôi sẽ bóng trái có khi giật mình chợt lòng ta bỗng vui quên một người mà ta không nên nhớ hoa sắc hơn khi vô cớ sẽ không còn gì vì anh đã có